về tội phạm ma túy tôi yêu cầu là xác lập chuyên án xác lập hồ sơ hiểm nghi triển khai biện pháp nghiệp vụ để tập trung bắt cho bằng được cái đối tượng vận chuyển mua bán cung cấp ma túy vào địa bàn của ta thì cái này là cái mà tôi nói lực lượng công an phải làm chứ chúng ta đừng có nói là bây giờ hôm nay là bắt ông này là cầm một tép đang sử dụng ngày mơi bắt ông ông tép sử dụng làm như vậy là không có thể nào giảm được cái tội phạm ma túy